Chào mừng ờ, quý bạn đến với kênh video của máy nông nghiệp Cường Linh Thì hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2021 Thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý các bạn Cái mẫu máy băm chuối, thái chuối mịn ờ, Băm cỏ rau bèo lục bình dùng cho gia đình ờ, Với giá rất là bình dân, giá chỉ với 2 triệu đồng Đấy thì hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra xem với cái với 2 triệu đồng Thì chúng ta sẽ có cái máy như thế nào Đây thì trước mắt chúng ta đây là cái máy thái chuối mịn Motor 1 kg mốt do bên... Ờ, Thịnh Thành này, công ty Thịnh Thành hay là công ty điện máy Cường Linh sản xuất và phân phối thì đây ờ, chúng ta có thể nhìn trực quan trước của máy thì nó sẽ có chữ Thịnh Thành nó sẽ in lên màu trơn trắng ở đây đấy à, máy thì được khung là hoàn toàn bằng thép rất là chắc chắn như này đấy vỏ thép rất là dày thép là xếp dày 2 ly như này thì hiện nay trên thị trường thì thường thường thì nhiều cơ sở chỉ làm một ly hai thôi thì với ờ, cái mũ chuối mét chuối thì cái này nó sẽ nhanh rỉ xét còn bên ờ, cơ sở cường linh thịnh thành sẽ làm luôn cho bà con đấy là hai ly thép dày hai ly đấy và sơn này là sơn vân búa sơn tính điện này đấy nhìn cái nước sơn rất là đẹp ở đây đấy nhìn nước sơn rất là đẹp thì ờ, với cái việc sử dụng cái sơn này thì sơn này cũng chống oxy hóa rất là tốt thì hạn chế được cái phần rỉ xét trong quá trình chúng ta sử dụng băm chuối băm cỏ đấy. À, trước này là cái miệng của nó trước miệng của nó thì nó sẽ có vắt vắt như này đấy vắt vắt để chúng ta có thể đỡ cái chuối vào từ đằng trước và bề ngang của nó dài ra đây là khoảng 20 phân này đấy và cái cửa của nó đây cái cửa miệng đường kính cây chuối vào thì chúng ta cũng sẽ bỏ 20 phân đây cái miệng tròn chuối như này đấy <clears throat> máy thì nó sẽ có hai cái khóa đai một cái khóa ở bên trên này và một khóa một bên hông như này rất là chắc chắn chúng ta có thể mở cái khóa này ra đấy đấy chúng ta sẽ mở ra xem bên trong máy này đấy chúng ta có thể nhìn bên trong máy thì cũng được sơn hoàn toàn bên trong máy cũng được là full sơn rất là kỹ hoàn toàn như này đấy chấm mối hàn các thứ rất là nhiều rất là dày ở đây cửa của nó cũng có hai cái bản lề đấy mở ra mở vào rất là chắc chắn chúng ta có thể nhìn thấy đây thép không thép dày hai ly như này rất là dày đây chúng ta có thể nhìn thấy này đấy thép dày hai ly còn đây là cái lưỡi dao để băm máy để, để băm chuối thì chúng ta có thể nhìn thấy này lưỡi dao dao là như cái kiểu là cái dao bầu bầu như này rất là to bản ở đây này đấy một cánh dao hai lưỡi như này rất là to và rất là bén ở đây đấy à, đây là trục dao có một con ốc hãm ở đây dao thì sử dụng một cái dao sử dụng cho motor thì nó sẽ sử dụng cái cốt dao là 24 đấy còn nếu mà chúng ta sử dụng dao cho động cơ xăng thì nó sẽ nhỏ hơn 19 hoặc là 14 đây đây là mỗi bên là khoảng 22 này găng tay khoảng 22 thì hai bên nó sẽ khoảng 44 phân đấy chiều dài của cái lưỡi dao là khoảng 44 phân đấy nó sẽ quay tròn quay đều như này đấy sơn rất là kỹ dưới chân đấy này thì ờ, cũng là một thép thép rất là to như này đấy và ở dưới có đục sẵn các lỗ này nếu chúng ta không có nhu cầu di chuyển lại thì chúng ta có thể là bắn vít trực tiếp vào đây luôn đấy, bắn vít trực tiếp vào các cái lỗ này luôn <coughs> đấy đây là máy và đai các thứ đây bệ máy <coughs> đằng sau bệ máy cũng đã phun sơn à, hàn rất là kỹ đấy hàn rất là chấm hàn rất là kỹ ở đây đấy hàn rất là kỹ đấy. chắc chắn các thanh ngang này vuông vắn này rất là đẹp nhìn rất là đẹp như ở đây thì uh, máy thì sử dụng motor là motor một kg mốt motor một kg mốt thì ờ, motor này thì bảo hành cho bà con một năm và với việc sử dụng ờ, gia đình một ngày thái một hai cây chuối thì sử dụng motor này cũng là đủ để cho chúng ta sử dụng đây đây là cái ốc vít bắt chúng tôi đã bắt đầy đủ này à, với cái khung này thì nếu bà con chúng ta có motor hoặc là có động cơ ở nhà sẵn thì chúng ta có thể là mua cái khung và cái dao thì về chúng ta à, lắp thì bên chúng tôi vẫn cung cấp khung và dao và khung thì nó sẽ có đục lỗ sẵn chờ như này đấy chúng ta lắp phần motor chúng ta sẽ dùng cái rãnh sắt bên rõng rãnh bên trong còn chúng ta dùng à, động cơ thì chúng ta sẽ dùng cái rãnh ngoài này đấy thì cái chân động cơ nó to hơn đấy các ốc bắt vít nên là chắc chắn ở đây đấy <coughs> ngọc ơi đây à, lúc chúng ta à, sử dụng chúng ta đóng đóng cái nắp nó lại đấy. chúng ta xem máy à, thì sử dụng à, điện gia đình đấy điện một pha 220V thôi đấy trường hợp với bà con ở chúng ta ở vùng sâu vùng xa mà điện nó đang còn yếu hoặc là mang ra đồng ra bãi thì chúng ta có thể sử dụng máy chạy động cơ xăng hoặc là động cơ uh, ấy đây chúng tôi sẽ tiến hành cắm thử máy lên dưới tiến hành băm thử ờ, với việc sử dụng này chúng ta tiến hành là để ý là chúng ta phải nhấp nhấp cái tay để đảm bảo máy khoảng một mét hai này Đấy, rất là nhanh còn cái chuối ra này đây cái chuối ra này chúng ta có thể trộn thêm cám hoặc là để trực tiếp này làm cho thức ăn cho gà cho vịt cho ngan cho heo cho lợn đấy chúng ta có thể nhìn thấy đấy, ra được luôn đấy, motor khí mốt với giá chỉ 2 triệu một cái thôi này đấy, tiết kiệm bao nhiêu công sức ngồi ờ, băm bằng tay để cắt ra rồi bắt đầu băm này rất là mất thời gian sau khi dùng máy chúng ta chỉ cần khoảng 30 giây đến một phút thì chúng ta đã có thể là có chuối này để làm thức ăn cho gà cho vịt rồi đấy chuối băm ra rất là đẹp đây là bên trong của máy đây chúng tôi sẽ mở ra xem lại đấy ra đấy thì sau khi băm xong chúng ta sẽ vệ sinh vào cái này ra đấy cái dao đây rất, rất là sáng rất là bén ở đây đấy thì ờ, quý vị bà con có nhu cầu mua máy băm chuối thải chuối thì bên cạnh ờ, motor một ký mốt này với giá 2 triệu thôi chúng tôi còn có cung cấp thêm cái máy với là ờ, công suất motor nó lớn hơn như là motor ký rưỡi giá của nó là 2 triệu 500 nghìn hoặc là với cái máy như này nhưng mà vẫn lắp motor động cơ lớn hơn nữa là 2 ký 2 thì nó sẽ có giá 2 triệu 7 đấy thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của gia đình mà chúng ta có thể là cân nhắc để mua cái máy để nó phù hợp với công việc sử dụng thì quý vị và bà con có nhu cầu mua máy à,